ああ。ああ。 Chào mừng các bạn đã đến với kênh phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đã được phát sóng trên trang YouTube cũng như là trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang. Và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với một xứ sở bưởi diễn tôm vàng của Đan Phượng. Và nói đến xứ sở bưởi diễn tôm vàng thì chắc hẳn là ai cũng ngạc, ngạc nhiên, cũng phải ngưỡng mộ bởi vì bưởi diễn tôm vàng nơi đây chất lượng rất ngon, thơm và ngọt xuất sắc cũng như là về cái độ sai rồi à, mẫu mã rất là đẹp. Và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với một vườn bưởi của nhà bà Nguyễn Thị Quyền ở thôn thôn 4, xã Thường Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Vâng, mời các bạn chúng ta đến để trải nghiệm ừ, tại vườn bưởi này. Và ở đây với một diện tích là ba xào Bắc Bộ bằng 1000 à, khoảng sắp xỉ 1100 mét vuông. Với giống là bưởi diễn tôm vàng. Và ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 26 26 tháng 11 năm 2020 Và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 10 năm 2020 Và trên diện tích bưởi diễn tôm vàng này bưởi đang bắt đầu chín Và sau đây thì chúng tôi phỏng vấn bà Nguyễn Thị Quyên à, Là chủ cái vườn à, bưởi này ạ Thưa bà là bà cho một cái dự đoán là cái cây bưởi này nó có khoảng mấy trăm quả Cây bưởi này là khoảng 300 quả 300 quả Và bà nhận xét về cái mẫu mã quả đây thế nào? Có đồng đều chết là bắt đầu bón cái phân Felix này là mã rất đẹp mà cho rất là sai mọi năm thì ít quả hơn nhiều đây bây giờ là năm nay là 300 quả mà mẫu mã đẹp hơn mã rất đẹp mà trái rất là đẹp um, mình có thể là cho biết cái quy trình bón như nào quy trình bón quy trình bón là quy trình bón phân Felix là cuối tháng 12 ta thu hoạch xong ta sới sáo nên là ta bón à, là hai cân Felix một gốc và phân à, NBK là tầm một cân rưỡi còn à, hai cân đậu tương một bao phân chim chim cút đấy và nửa bao pha lân cho cho bếp vâng đấy còn đến tầm đầu tương mình có bón không ạ có ừ. đậu tương này bón hai cân hai cân là dạ. vâng và sau đó thì um, mình có phải bới gốc quanh tán không hay là mình cứ thế là mình có ta phải cuốc xới lên vâng. bới gốc ta té vâng, bới gốc sau đó mình có cần phải phơi gốc trong một thời gian không có phơi uh, được khoảng uh, ờ, 5 đến uh, ờ, 7 ngày vâng. 5 đến 7 ngày sau khi mình phơi xong thì mình mới rắc là NPK NPK vâng, là hai cân cân em không, cân em, em, em được cân vâng, vâng. silic cái loại túi 5 cân này bạn nhé túi 5 cân vâng vâng này này này này này là ta bón là hai cân một gốc hai cân một gốc nhưng mà trước đây là mình không biết đấy cứ sợ dụng là từ hồi bón người trưởng yên tâm không sợ dụng à không Mới dụng anh cái hồi lon ấy vâng. à lon ấy gì vâng là chúng tôi cứ sợ dụng cho nên là không cho bón cái loại này vâng. biết đâu thấy nó lại chống dụng à khi bón xong nó hoa chống dụng nên nó lại không bị dụng nữa. không bị dụng nữa hả? Vâng. À. Thế thì... tức là từ khi mà có một cái buổi hội thảo Đó. Vâng. cái buổi hội thảo này là do ủy ban nhân dân xã à, của um, thượng mẫu yêu cầu công ty là cho tập huấn và cho là mô hình thì sau đó thì bà con những cái mô hình ở đây chúng ta mới thực hiện cái phần xin này phải không ạ và từ đó thì um, thì nó mới khi mà dùng rồi thì các bác mới thấy rằng là à dùng rồi thì nó mới chống được cái cái cái, cái dụng quả này đó này cái một là hai nữa là nó cũng cũng đỡ kẻ vâng đấy mọi khi là vẹo rất rất nhiều nhưng mà giờ thì là hầu như không vẹo không có đáng cái gì cả chỉ cái cây vài quả là được mỗi một cây là ba đến ba trăm quả không hết cây này ba trăm quả không hết không hết đâu không hết có khi phải đến bốn trăm quả à, vâng thưa bà quyền là bà có thể là nói tiếp cho là quy trình sau bón thuốc thì mình bón thế nào bón thuốc thì tháng tư ta bón à, à, một cân rưỡi phân velic bí độ à, hai hai cân hai cân hai cân velic thì cân rưỡi nbk thôi vâng đấy bón là bón à, tháng 3 tháng, cuối tháng tư ta bón một lượt nữa vâng là bón à, ít thôi ít nên NPK đây tại vì là phân Felix là nó tốt vâng. ta chỉ bón độ tầm hai ba lạng NPK thôi vâng. <coughs> đến tháng 6 là bắt đầu là nhiều phân Felix rồi là nó đẹp không phải bón thêm cái gì nữa bắt đầu là ta bón quay và bón à, kali Đấy. Kali thì ta bón à, kali Đức cũng được Mà kali ta thì thường thường là đi bón kali Đức thì nó đẹp hơn Vâng Kali vâng. thì mình sử dụng là bao nhiêu? Kali thì ta bón à, mỗi một ừ, lần 5 à, nặng thôi Mà mỗi một à, tháng thì ta bón hai lượt là đầu tháng ta bón một lượt, cuối tháng ta bón một lượt Bón đến tầm tháng 8 là to ngắt Kali thì mình thực hiện trong những tháng này thì Mỗi tháng là bón hai lượt, mỗi một lần là bón nửa cân chứ ta không nên bón nhiều quá nếu bón nhiều kali cá là chết dễ chỉ bón nửa cân thôi nếu ta muốn bón nhiều ta cũng phải giải ra mỗi một ừ, lần ta bón nửa cân thôi nó chảy đều ra đối với um, những cái cây mà ừ, nó nhỏ mà nó cái tỷ lệ nó quả nó ít hơn thì các bạn có thể là bón khoảng độ hai ba lạng kali thôi đúng rồi nhưng mà với một cái cây mà những cái cây như thế này thì chúng tôi khẳng định nó phải được khoảng 400 quả 400 quả thì mình phải bón nửa cân kali nửa cân kali và trong quá trình đó thì bà có dùng cái túi 300 gram này không có là mỗi một tháng là ta phun à, ta bón à, ta phun một à, một lượt một lượt là ừ. mỗi một cái túi này là 60 lít nước là ta phun cứ phun thế bây giờ là ướt đều là đẹp là rất là chuẩn vâng. phun cho khoảng vâng. bao nhiêu cây ạ một à, gói này là 60 lít nước ta chỉ nếu cây to thì ta phun hết nhiều mà vâng. cây bé thì ta phun được nhiều hơn cây này chỉ được à, ba bốn cây thôi ba bốn cây thì hơi đặc là hơi đặc pha ra khoảng độ 10 15 cây pha vâng. loãng vâng. Đấy, pha loãng thể... thì ta được 10 10 15 cây vâng đấy và sau đây thì chúng ta nhận xét về dáng bưởi vâng. à, bây giờ vâng chị có thể bỏ túi phân xuống chị có thể chị hái một quả để cắt một quả đi ạ kéo đây thì cứ cắt một quả ờ, để ta nhận xét cái dáng bưởi nó kéo hay sao bán kéo kéo kéo kéo tính là từ 6 lạng quả bên kia là chín quả chín bên kia rồi nó bác trong trong trong trong trong cái quả chín đây đấy quả chín chín trên đấy đây đấy ờ, quả chín đấy cứ để chị lấy quả nào được ngắt ở quả nào nó thông thoáng ở dưới này để cho máy quay nó vào dễ chị ngắt quả nào thông thoáng ở bên dưới này này đây đây sao bên này đây nó tại vì là bây giờ nó vẫn chưa chín lắm nhưng là cái bữa này thì bao nhiêu ngày nữa thì thu hoạch ạ cắt chậm thôi để cho máy quay đi Được. Vâng. Cái về cuối tháng à- Ê, Mời các anh chị ra đây chúng ta nhận xét về cái Có thể sang ngoài này đi dạ ngoài này đi ra ngoài này nhé cho nó xem đây quay vào cái chỗ cày này mới đẹp đây ạ mời các ờ, bác sang bên đây đây là cuối tháng 11 là ta bắt đầu ta thu bây giờ là mới ờ, đầu tháng 10 là cuối tháng 11 là ta thu hết rồi cái này nó nhanh chín tại vì là phun à, ờ, bón phân Felix này nó rất nhanh nhanh chín hơn là mình bón ngày xưa là bón thường được nhờ cái là bón cái phân Felix này là rất là đẹp quả mà nhanh chín nhanh chín hơn à, mình bón mọi năm thì mình bón cái phân nuôi ra ngoài này đi. bình thường thì là phải cuối giáp Tết thì mới thu được nhưng bây giờ nó chỉ vào cuối tháng 11 là được thu rồi trước trước là một à, một tháng được chín sớm hơn chín sớm hơn vâng, mà vâng, mã vâng, đẹp ngọt hơn vâng sau đây chúng ta ra đây chúng ta nhận xét mùng mười chúng mình ra đây dạ. vâng. um, tại thời điểm này mới là mới có tháng đầu mới tháng 10 đầu tháng 10 mà cái dáng quả bưởi như này thì thưa ông Thành với tư cách là giám đốc hợp tác xã của thôn à, thôn 6 ừ, thôn, thôn 6 thôn 6 vâng thôn 6 thôn bộ ông nhận xét về cái dáng quả bưởi này như nào mời ông đứng vui đấy nói chung là dáng bưởi này thì nói chung là đẹp rồi thế nhưng vâng. mà từ kia hồi bón cái phần này thì nói chung là chất lượng quả cũng đường tôi tương ờ, đối đồng đều cho nó không như mọi khi vâng. mọi khi hay nùng cùng quả thì quá to quả thì nhỏ vâng. bây giờ thì nói chung là quả nó tương đối đều này, quả tương đồng. So so với trước là nói chung là kỹ thuật ngày càng cao hơn đúng không? Mình nói là nhìn qua bưởi nó khác hơn. Đúng không? Vâng, đây. À, <coughs> cái bằng ờ, vâng, cái ông Hùng à, à nghệ sĩ ờ, đặt bầu. À, ông nhận xét về cái dáng nó có cân chuẩn đúng không? Quay đi, quay, quay. Cái mã thế nào? Để em xem này. Vâng, chú cầm và bưởi xem nó có lặng không? tí bổ thì uh, bưởi diễn đạt như này thì là quá chuẩn rồi ừ. không to quá mà cũng không bé quá đạt biểu, biểu như này là rất là đạt Đấy, và mẫu mã thì rất là đẹp nó không bị ghẻ sẹo Vâng. chung là em cũng tham tham khảo rất nhiều từ khi mà các anh các chị mà dùng cái phân silic của công ty phân bón Bắc Giang ấy em mẫu mã mẫu mã bưởi rất là đẹp. Vâng. Còn chất lượng thì đúng là bưởi vâng. diễn là phải phải để khoảng nửa tháng sau. Từ khi chảy xuống thì nó mới đạt chất lượng, nó xuống đường vâng. nó ngọt hơn. Vâng. Vâng. Còn như thế này là đạt biểu rồi. À, chú dạ, cầm vâng. thấy quả vào có lặng cũng chắc đấy chị ạ chắc quả vâng, đúng không? quả này cũng phải đến cân hơn cân cách đây một tuần à, chúng tôi được đi thi um, uh, là ô thành phố ô cốp ô cốp ở thành phố là chúng tôi là được uh, à, 4 sao à. vâng là cả thành phố Hà Nội đã công nhận là bưởi chúng tôi là bưởi sạch và đạt tiêu chuẩn là được 4 sao và sau đây thì chúng ta có thể bỏ chúng ta ngồi vào gốc cây này luôn ạ vâng, ngồi ngồi, ngồi xuống gốc cây mời anh chị ngồi con dao nó đẹp quá con mẹ này mà ngồi xuống này cả nhà mình ngồi xuống đi để <laughs> ngồi ngồi nên nên nên hùng dẹp mua con dao để mình chả mua mình <laughs> này một con dao đẹp quá không sao chất lượng ở trong là chính <laughs> ừ không nó phải có quả lọng quả thì như thế nó mới đi, đi đâu đúng bữa chứ quả đấy thắp hương cao thành thắp hương thì bảy mũ quả để tuyệt vời trước đây mà nó không có cái cái, cái mình đấy ra thì cái tỷ lệ mà dụng nó có hay nhiều không dùng nhiều lắm đây từ lúc mà bón phân Vinlic nó không dùng nữa ờ, dùng phân Silic là nó không dạ. dùng trước đây nó cái cái cái thời điểm trước của mình cứ cứ để to mình nhầm bón chứ không không mày nó dụng chị chị em ngồi đi em đừng cứ vẩn là là ờ, cái cái cái à, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, vâng, ờ, ờ. cho nên là không dám bón không dám bón mà vâng, vâng, vâng. sợ nó lại uh, sợ sợ dụng sai cách và dụng cho nên là mình nhiều khi là trước đây thì đúng là mà nói là mấy chị em nó nó vẹo rất nhiều vì là mình trong cái không quang thời thời thời gian nó thiếu chất chứ nó không phải nó, nó, không phát triển không đều nhưng không phát triển được thế thì mình là cứ sợ nó dụ hốt nó dụng cho nên là không dám bón mãi về sau khi mà bưởi nó to nó bằng ngón chân hoặc là là nắm tay thì mới dám bón à, Nhưng mà dám bón ngay thì giai đoạn đầu thì còn tốt nữa từ, từ, từ hồi uh, à, lên uh, à, cái phần Sinic về cái tư vấn cho thì mới dám bón nhưng không có không cho bón à vâng vâng uh, xin uh, toàn tham quan chúng ta cho ý kiến về cái vỏ của là với quả bưởi diễn này thì nó có mỏng không ạ? Mỏng. Quả mỏng này, này quá mỏng mỏng rồi đây vỏ móng căng dầu gội gội đầu rất là tốt đấy nhá gội đầu cái này thơm lắm các bạn ạ vào vượt bưởi này thì mê không thể là về được thơm lắm vâng đây và sau đây thì ừ, này xem... mỗi bưởi quá đều bóc hẳn cái cái vỏ này ra cái cùi ra bóc hẳn cái cùi này ra đi muối to mà đều muối đều cực kỳ luôn đây cùi của nó mỏng tang các bạn này cùi mỏng này à. đấy đủ mỏng nhá Thế rất và... đều muối vâng bây giờ mình sẽ so sánh với những quả bưởi này xem là cái cái cái ờ, mình để cái nguyên cái quả này mình để mình so đấy so với những cái quả mà đang trên cây đây đây các bạn này các bạn ơi đây so quả to này, đây, này. so quả này lúc nãy quả kia bằng quả này à. gần bằng nhau các bạn nhé gần bằng nhau đấy gần bằng nhau luôn đấy so với những quả đây gần bằng nhau luôn chung là bưởi nó mỏng vỏ cho nó không không bị dày vàng, vàng cái đào là vàng tôm rồi đấy này vâng. bây giờ tách ra luôn ạ thế mới gọi là bưởi diễn uh, tôm vàng vâng thượng mỗ hả thượng mỗ vâng ờ, thưa bà quyền ờ, cái vườn bưởi này thì mình đã giảm mình có giảm được cái thuốc bảo vệ thực vật đúng không ạ Năm nay nói chung là không phải phun thuốc thực vật một tí nào Giặt phun cái kia kìa Bắt chỉ có lúc à, đầu năm thôi thì là ta bón, à, ta phun thì chảy quả xong thì ta vâng. phun à, một lượt bảo vệ thực vật cho nó hết những sâu bọ bắt đầu là có quả rồi là ta phun cái này năm nay đỡ được bao nhiêu tiền mua ngày xưa thì cứ mua nhiều thuốc thực vật nhưng vâng. năm nay vâng, là không phải dùng kháng được chống bệnh cái thuốc thực vật nữa lá của nó dày cho lên cho nên là vừa rồi chúng tôi đi thi đấy ờ, ở Vicop đấy thì là chuẩn luôn nhà ở trên nhà nước đấy là là là ô cốp là sạch không một tí thuốc thực vật nào vâng, vâng đây Muối đều các bạn này Muối đều Muối đều nhé đều muối dày muối to ừ, dày muối đấy cả nhà thưởng thức đi vâng mời cả nhà thưởng thức đi ạ đến chú xỉu múi vâng, em... múi xem nào vâng, vâng mời chú qua Năm mười vâng. Vâng, mời các bác. Chị, chị, chị đọc mỗi dùng cái này mà mà không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đâu Thực vật không có không, năm nay đó cho nên là vẫn phải dùng nhưng dùng mà dùng nó đầu vụ thôi. Ờ, nó ít thôi chứ còn không phải dùng là không đúng. Đầu vụ. Ờ, nó giảm được 40% so với dùng giảm hết. 60% gì đấy. 40 vâng. đến 60%. Vâng. vâng. Giảm được nhiều. Chứ nó không phải là không không dùng. Đây. Những thực vật ờ, à, chỉ có dùng lúc mới đầu vâng. lúc ấy thôi, lúc bắt đầu to rồi là không dùng nữa cái lúc mà nó bắt đầu cái bé thôi hả lúc mà quả cái, bé, bé thôi thì dùng còn bây giờ từ ờ, hai ba tháng này tôi không phải dùng nữa vâng. đây ờ, thưa các bạn nào ừ, sau khi ờ, bóc mũi bưởi ra thì thấy rằng cái tôm của nó rất là vàng tháng này mới là tháng 10 mới tháng 10 đấy mà bưởi đã tôm vàng như này rồi thì tôm vàng như này thì sẽ báo hiệu là à, chuẩn bị là được thu rồi được thu và đồng thời là độ đường cao các bạn ạ độ đường cao đảm bảo là cái bưởi này đã ngọt rồi đấy vâng đấy cái tôm của nó rất là đẹp tôm vừa tôm vừa nhá không to không bé vâng. ăn thì để lửa đã chuyển ra vào nước vâng. tôm vừa không to không bé tôm rất đẹp và mọng nước đây bạn này bạn có thể nhìn thấy máy quay vào gần đây đấy tôm vừa nhé không to không bé múi dày múi đấy và Còn cái đỏ tôm nha nó không trắng như mọi Vâng. Đỏ và sau đấy. khi vâng, vâng. đỏ hết tôm rồi. Vâng, sau khi ăn xong thì vâng mời chú. Em ăn chú rồi. có thể cho một cái nhận xét xem là cái tôm của nó ăn thế nào. Làm muối nữa. Vâng, được ạ. Vâng, mời quý vị uh, thưởng thức bưởi nhà chị. Vậy khi ờ, tầm giờ là không được uh, đỏ tôm như thế này đâu. À. Là đúng đến lúc thu hoạch mới được đỏ tôm nhưng bây giờ là bón phân Vinlic này là tôm bây giờ đã đỏ rồi. Phân vâng. Silic. Ăn trên đích này. Vậy thì bây giờ là chuẩn bị ra bán đi ạ. Bởi vì là bưởi dùng phân Silic thì sẽ được thu sớm trước một tháng so với dùng phân thường các bạn ạ. Cho nên là tại thời điểm này thì ờ, ở đây bưởi đã chín đồng loạt. Đã chín đồng loạt và ăn đã đã rất ngọt rồi các bạn ạ. Vâng. Đây là sau đây thì tôi ờ, xin ăn thử các bạn nhé. Và tất cả mọi ờ, các bác các anh chị chúng ta cho cảm nhận ạ tôm giòn giòn tôm vâng. không bị nát đúng rồi ăn rất là ngon đúng nhỉ giòn tôm này giòn tôm vâng. ngon mà cái bưởi này là nếu đúng là gọi là, là biểu diễn là phải để nó lửa tháng sau xuống nước nó héo bỏng rồi ừ. thì nó nó sẽ cái độ đường nó sẽ cao hơn ăn bưởi diễn mà bao giờ chảy cái cây xuống nó không được ngọt hẳn đúng rồi hơi phải để ờ, để tầm nửa tháng tuần tức là muốn ngọt xuất sắc thì để lửa tháng hoặc một tuần sau thì nó, nó sẽ rất ngọt nhưng mà tại thời điểm này cũng đã rất ngọt rồi các bạn ạ đã rất ngọt rồi chảy trên cây xuống ăn luôn như này là ngọt lắm rồi Đấy. Ngon rồi. rất là ngon mà tôm nó giòn nó không bị lát tôm như mọi khi phải không ạ mọi khi nát tôm mọi khi không biết à, làm chỉ bón à, à, phần um, NPK wow. Vâng. nhưng đây bây giờ là bón phân Phoenix này rất giòn tôm mà nó ngon luôn đậm luôn nhìn lá nó mỡ đến ngay là đến bây giờ là đến ờ, chuẩn bị đến thu hoạch rồi cây vẫn đẹp nhỉ cây vẫn đẹp cây vẫn khỏe lá rất là đẹp vẫn đẹp không hay quả lan đẹp vâng quá đẹp ở đây về cái tỷ lệ quả thì sai như nào bà thế sai có đồng đều ạ sai rất đồng đều và rất đẹp nó nào thế mà con bố tôi đều đây, mình mình đứng đây để nhận ra được lá cây này từ lá này từ lúc uh, phun cái cái phân bilic đấy lá rất là đẹp và ờ, là là là dày lá và đẹp đây cái lá nó đây lá nó mỡ này mỡ đẹp đều nhỉ lá cây rất là mỡ mà xanh đậm luôn dày dày lá cây rất là khỏe lá nó rất là khỏe em có phát hiện thấy sâu vẽ bùa gì không? Không, không có, có vẽ bùa có ừ. không có luôn. Không có sâu vẽ bùa các bạn nhé. Đây, lá rất lá đẹp rất như này. xanh mỡ lá luôn. Quả rất đều nhau này. Quả đều sáng mã. Đấy. Trong khi mà trên cây nó đeo từ khoảng 3 đến 400 quả trên một cây nhưng mà lá ở đây vẫn đẹp đây các bạn này đây. lá vẫn đẹp nực cây vẫn khỏe công nhận là cái cái phân bón Sinic này phải nói rằng phù hợp cho cây trồng thật đây sai cái này như là như là như là xếp xếp bưởi đấy ui giời nhìn thích không đấy vâng thưa ông Quang Ông nhận xét về cái tỷ lệ dụng ở trên này nào Tỷ lệ dụng quả đây như nào Ở đây nhìn thấy cái đàn thì có dụng đâu Hả? Vâng, ông nhận xét về tỷ lệ dụng ở đây nhỉ? Còn là cái ờ, bưởi này thì anh nhỉ? Năm ngoái thì là chủ vườn này vẫn chưa dùng phân Cedic thì tỷ tỷ lệ dụng nó có có dụng. Mà sang cái năm nay là chủ vườn bắt đầu dùng phân bón Cedic Silicon Tân Phát Bắc Giang ấy thì là giảm được 95% không dụng so với năm ngoái không dùng phân Cedic. Vâng. Thì tôi xin thưa các bà con này nên dùng phân Silic là tốt nhất. Đây các bạn này. Dây lắc thoải mái không dụng. Vâng, ông có thể lắc thêm vùng này đấy. Vâng. Thưa ông Thành thì à, về cái ờ, ông nhận xét về cái cuống quả ở đây như nào? Cuống nói chung là để phải nói buổi diễn thì ta phải nhìn cái cuống này vâng. ngọt hay hay hay nhạt này ta phải nhìn cái cuống này ta vâng, phân vâng. biệt được À, dạ. vâng. Dạ. Cuống của nó nhỏ thì bao giờ phải ngọt Mà cuống mà to thì không thể nào ngọt được à. à tôi đố bao giờ ngọt được à. nhỏ nhưng vâng. nó phải dài như này nó phải nhỏ dài, nhỏ cuống dài, dạ. nhỏ vâng. và nó phải dài cái, cái, là, này. cái này là nó có độ dẫn vào đúng không tức như kiểu là nó, nó, nó phải nhỏ nếu nó mà to nếu to cuống thì thì bưởi không ngọt được à, càng nhỏ mà phải ra ở những cành già đây những cành già này này những cành già này này để sẽ ngọt hơn những cái cành bánh tẻ À, quả đấy, nó sẽ đẹp hơn những cái chất, quả những cái cành không anh rất nhỏ chứ nó nó không to cuống nếu mà to cuống thì bưởi không phải để là gì à, vâng ở đây cái vâng. cuống rất nhưng mà lại vâng. thấy nó treo như thế nhưng mà không không bị sợ dụng không dụng như sao được vâng. Đấy nhá tôi xin thưa với bà con là nếu mà dùng cái phần Silic này cái túi 5 cân và cái túi 300 g ấy thì là cái cuống bao giờ nó rất là dài nó dai cuống còn nếu mà mình không dùng cái phân silic silicon tân phát bắc giang thì để cuống nó sẽ bở hơn nó bở hơn so với không dùng bở nó không được Đấy. Không có độ dai thì hay nên là tôi xin uh, thưa với bà con là các, các bà con nên dùng phân silic này và cái giá thành của phân silic này thì nó cũng bằng giá thành của uh, phân NPK mình có thể sang cây bên này nhỉ? Vâng. ở đây thì nhìn cái cuống của nó rất là xinh nhìn những cái cuốn của nó rất là xinh như này và dáng tạo rất là cân chuẩn Ông thưa ông Thanh, ông dự đoán trên những cây này có mấy khoảng mấy trăm quả trên những cây này? Cây này à, cây cây này có thể quay tổng thể trên một chút chắc chắn thì nó phải cỡ độ 300 có ngoài thì ngoài trăm quả và phải có ngoài 300 quả. Ừ vì của nó đều nó không không không không bị uh, loại bỏ đều từ trên dưới xung quanh là nói chung là đều về của nó đều xung quanh đây phải hàng chục cái cái cái trống trong quá trình mà dưỡng quả này thì cái tỷ lệ dụng của nó thế nào trong họa lắm mới dụng một quả còn nếu mà đúng như theo ngày xưa được dụng nhiều mà bây giờ à, nó chắc quả nó dai cuống nó không dụng là họa lắm mới có quả nào nào nó gọi là nó hơi sai quá thì nó thiếu chất thì nó dùng nó họa lắm có quả rồi chứ không có nói dụng. chung là từ cái hồi dùng cái ờ, phân sinic này thì nói chung là là nó kháng được bệnh cho nên là cơ bản là nó bị bệnh nó mới dùng vâng. đấy à. cơ bản nó bị bệnh mới dụng nhiều chứ còn không bị bệnh không bao giờ dụng cho nên là khi nó kháng được bệnh rồi thì là nó lại không không bị, bị dụng vâng thế còn nhiều gia đình mà không dùng à, không không dùng cái phần này phần dưới này á có khi vào vườn dày rồi dày đều vâng có gia đình mà dựng hàng nghìn bưởi thế cả thế đúng đấy không vâng. không không à, không phun không Vì à, dùng thì không nó nó bị bệnh nhiều không quá dùng cái, cái, cái, nó, không không kháng được bệnh này nó công nhận là phân Felix này nó chuẩn cực kháng được quá kháng hết nó kháng được bệnh cho nên là nó đỡ dụng rất nhiều cái bệnh thối nhũn quả là em nhìn thấy ở đây không có vì là là nó đã ấy rồi thì da trước trước đây là da nó rất dày xong nó kháng được bệnh thì là nó nó đỡ nó nó không bị bị bệnh căng căng vỏ vâng căng vỏ khi khi nó đủ chất thì tự động là nó căng cái cái, ờ, cái, cái, trong thì bên vâng, ngoài này là nó sẽ mịn khi đến cái thời kỳ mà nó phát triển muối ấy, thì bắt đầu nó đẩy muối ra thì nó căng thì căng hết đấy thì nó đều đều quả nó mịn đấy. vâng một câu hỏi dành cho À, ông Nguyễn ông Phi Hùng nghệ sĩ đàn bầu à, ở Phú Diễn dạ. à, thành phố Hà Nội à, vâng thưa ông là ông nhận xét về cái thân cây này thế nào cái thân cây thế nào em cảm giác như là thân cây nó như là năm thứ hai năm thứ ba nó trẻ hóa dạ. nó không bị mốc à, đúng rồi sạch sẽ em là người dân bưởi bưởi ờ, gốc đấy dẫn xịn đấy nhưng mà thực ra là mọi người trong cây ở đây rất tốt vâng. đẹp thân cây nó rất là bóng mà nó cũng như là nó trẻ hóa lại dạ. Vâng thưa bà Quyền là mọi năm chưa dùng Vân Silic thì cái thân bưởi này thế nào? Mấy khi mà chưa dùng đấy nó nó bị à, mốc đúng không? Mốc đen hết các thứ ra. Ở đây bây giờ là dùng sân Silic này nó rất là đẹp mà trẻ hơn cây bao nhiêu. Nhìn rất đẹp. Bà vâng. cây này là 20 năm rồi đấy. 25. Mà bây giờ mà bây giờ mà mà chị lại còn không cần quét vôi. Không, không cần quét vôi đâu. Đấy, đấy năm nay. Đấy, đấy. thân nó rất đẹp các bạn này. chống nấm nhưng mà đây là không. Thân ống ả nhá, như gái 18. Đúng rồi. Như năm, năm thứ hai là ba. Như năm thứ hai thứ ba thôi thân rất đẹp 10, mà trong 10, 20 năm rồi đấy 10 20 năm 10 20 năm và trên cây nó đeo vài trăm quả như này nhưng mà không có hiện tượng xì sần xù hoặc là sần xù xì hoặc mù, xì mù vân. hoặc là những cái rêu rèo lấm mốc trên thân cây vâng. đấy mà được biết là ngày xưa bởi diễn của ta là bởi là rêu rèo nó cứ lấm mốc tầng tầng lớp lớp lên vâng. bà con phải dùng những cái vòi xe máy xịt phun rồi quét vôi nhưng mà nó vẫn mọc lên nhưng mà bây giờ mình dùng cái xin lít tam phát bắc giang thì không chỉ đào quả đều quả sai quả đẹp chất lượng à, bưởi ngon và thân bưởi cũng được trẻ hóa ra thì à, đây là những ý kiến nhận xét của à, trong đoàn tham quan của chúng tôi và một câu hỏi nữa dành cho um, cho uh, ông Nguyễn Phi Hùng à, vâng thưa ông thì vâng ông uh, Phi Hùng thì cái uh, ông đánh giá về cái chất lượng bưởi đây không <laughs> nếu mà nói chất lượng đây thì em thấy là tương đối rồi cũng ngon rồi vâng. vấn đề là bưởi bây giờ nó vẫn chưa chín hẳn chắc khoảng nửa tháng nữa một tháng nữa nó chín thêm thì và khi mà à, mọi người thưởng thức bưởi thì trên cây thì không bao giờ nó ngọt được ngay đâu đúng rồi phải để khoảng uh, ờ, 10 ngày nửa tháng trở ra ấy, bắt đầu nó quắt vỏ nó héo vỏ nó ngon được giống bưởi diễn nó thế vâng đúng rồi quả biểu biểu quả thì nặng đẹp chắc quả ở đây có những chùm hai chùm ba vâng. đây ví dụ những cái chùm này là chùm 4 dạ. đây chùm chùm Có đấy, chùm 4 đấy, chùm 4 chùm 3 đây chùm 4 Nhiều nhưng lắm. mà ông đắc thử xem nó có dụng không ông đắc thử cái xem nào em nhìn thì em biết là không dụng rồi nó dai cuống rồi hả? đấy cái lắc thoải mái đi ạ cái lắc mạnh đi này dụng sao được vâng nhìn cái cái cuống cái cuống cái cuống của nó nó đanh nó đẹp như này dạ. chùm bốn đây này rất là dai cuống cái chùm chỉ bé bằng cái đũa thôi nhưng mà nó đeo trên bốn quả dạ. mà bốn quả vẫn tươi tốt đồng đều như nhau mà không có một cái biểu hiện gì là ở đây là, là... cái nữa là những cái quả mà mình rán nắng thì đi đây hầu dạ. như cũng không không bị à, đúng nhiều rồi. đấy, đúng không? À, không bị rán nắng như chị chị người này. À. Vừa rồi chị có phải che không? Có che. Không che đâu, không bọc đâu. Dạ. Ôi dồi ôi. Cái này không bây giờ che, không bây giờ bọc. À, dạ. Tại vì là nó nhiều của gia đình nhà tôi có neo có một mình hai hai người nào. Số lượng quả thôi chứ không chỉ có phun như này mà không có. À. Có có ấy. Em em phải bọc rất là nhiều đấy. Đây không phải bọc. Bọc cực nhiều luôn không bòi bọc một tí nào vâng so với mọi năm thì cái tỷ lệ lắm ờ, chàm, Ờ, không bị giảm quá. khi thì giảm nhiều thì nó vâng. giảm đi nhiều bị giảm quá nhiều luôn. Vâng. vâng. vâng. Năm đây vâng. không đấy không không có dám mà cũng không phải bọc đâu. Không phải bọc Hoàn toàn không phải bọc. Không có phải dùng một biện pháp dùng kích thích gì không? Không, đây chảo kích thích gì. À. Chỉ có ờ, đấy ờ, mỗi một tháng là phun một lượt phân phoenix đấy nên là nó đẹp như này chứ không phải dùng gì đâu chị quên đấy chị lên đây bà bà có khẳng định là vườn bưởi này là vườn bưởi sạch thì nhà nước vừa rồi công nhận đấy mấy này mấy uh, hai tuần nay hơn tuần nay thôi tôi đi đi uh, đi dự ờ, ờ, thảo uh, vi cốp đấy ô, ô cốp đấy là vâng. tôi được giải bốn sao là công nhận là bưởi sạch mang cả bưởi thì các tất cả bao nhiêu khán giả ngồi trực tiếp nhà ta thử các thứ người ta ăn và thử rồi là vâng. được giải bốn bưởi sạch và được 4 dạ. sao nó giảm nhiệt độ rất ờ, nhiều. Và nếu như các bạn muốn đến vườn bưởi tại thời điểm này thì bà có sẵn sàng không? Vâng thì sẵn sàng mời tất cả các à, bà các bác nếu mà các anh chị nếu mà có nhu cầu mà đến thăm vườn bưởi và mua cũng được à, thì đến à, đây vườn đây là tôi là à, địa chỉ là xã Thường Mỗ Đội 4 là Nguyễn Thị Quyền Và chồng là Tạ Văn Đức Đấy Đội 4 Đan Phượng Đan Phượng Hà Nội Thượng Mỗ Đan Phượng Thượng Mỗ Hà Nội Số điện thoại thì đọc to Số điện thoại 034 263 9619 ừ. Cảm ơn bà à, Các bạn ơi, à, tại thời điểm này bưởi đang sai, đang rất đẹp Và khoảng một tháng nữa thì sẽ thu hoạch Nên những bạn nào muốn mua xỉ, nẻ, thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký với số điện thoại của Bảo Quyền và à, các bạn à, và khi nào đề nghị bà thu hoạch thì mời bà có thể thông báo cho công ty để công ty vâng. mời các bạn trên cộng đồng mạng trên toàn quốc những vâng. bạn nào đến thăm được vườn bưởi thì công ty sẽ mua bưởi cho các bạn ăn thoải mái tại vâng. vườn bưởi <laughs> và vâng. để thưởng thức cảm nhận được cái chất lượng bưởi ở đây ngon hấp dẫn vâng. và vườn bưởi đẹp lung lanh đẹp uh,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 đó là phân bón trung lượng Sinic này à, chúc à, cảm ơn bà Quyền chúc bà sang năm có những vườn bưởi sai hơn nữa đẹp hơn nữa và à, sai đến mức độ là nức lờ lòng người khi <laughs> chúng tôi đến đây thì rất là mê hấp dẫn bởi vườn bưởi xinh đẹp này và kính chúc bà con chúng ta sang năm có một vụ bưởi bội thu khi mà dùng những cái sản phẩm phân xinic của chúng tôi và cảm ơn à, công ty đã <laughs> à, cho chúng tôi biết là cái nân này phân Phoenix này là chúng tôi cảm ơn Phoenix là là quá là là mừng và sướng cả cả dân chúng tôi là giờ năm nay là đều dùng xuân này ai cũng thế mà cả hợp tác chúng tôi và cả xã luôn là được giải luôn và được à, tất cả công nhận nhà nước đã công nhận là VCOP vâng. là 4 sao đấy. vừa ơi các bạn ơi đây cũng chính là những mô hình do ủy ban nhân dân xã Đan Phượng xã thượng xin lỗi là xã Thượng Mỗ huyện Đan, Đan Phượng, Phượng. Vâng. thành phố Hà Nội chọn mô hình và để công ty cho phân ứng dụng theo dõi cái vườn bưởi này trong năm qua và chúng tôi đã có dịp đăng tải trên uh, trang YouTube Ờ, cũng đã đăng rất nhiều lần về những vườn bưởi này và kính mong các bạn hãy đến tham quan trải nghiệm tại vườn bưởi xinh đẹp chất lượng cao này các bạn nhé tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo